ui cái gì vậy 안녕하세요 Xin chào. Hello Hải Đăng, hello Tuấn Anh. Em tụi mới cắt tóc. Lại là chuyên mục cắt tóc hơi đần. Tình cảm thật khó nói. Hello Minh Hiếu nhá, hello Cảnh Hưng nhá, em cũng thèm trà đào mà sao chồng không dép con mình em vậy à? nữa nữa nữa thèm trà đào nữa anh có được uống trà đào đâu mà biết nhưng mà mình mới nhuộm tóc lại mọi người trông nó ấy hơn chưa nhẹ nhàng hơn chưa trông nó bớt bớt bớt gọi là chú bé đần chưa chơi như thế đủ rồi mọi người ạ thật ra là không phải chơi đâu cái đấy là sai lầm á sai lầm như thế là quá đủ rồi đến lúc mình phải gọi là ấy lại thôi tìm lại ờ, tìm lại vẻ đẹp anh đã đẹp trai sẵn rồi nên tóc nào em cũng thích thôi ạ à, nữa nữa nữa nữa nữa có đâu mọi người em tú đần lắm ở ngoài em tú trông xấu lắm vừa xấu vừa gầy trông đúng nghiện á thành ra là không có đẹp trai gì hết nhưng mà được cái là em tú ngoan em tú ngoan lắm chắc là em tú like vài trận thôi xong buổi tối tối về like mọi người ạ sẽ mãi chở che cho em một đời vẽ sau mai vương tim cho có mười điểm mà như vô địch vậy tú <laughs> mười điểm mà như vô địch đâu mọi người nói chung là hôm qua mình đánh cũng cố hết sức không phải cố hết sức nhưng mà ý là cũng đánh gọi là bình thường nhất rồi thì trận đầu nói chung là có lỗi một chút nhưng mà hai trận sau mình thấy là nó hơi đen một chút thật á cơ bản là mình đánh thì nó cũng <tsk> nghiêm túc quá nói chung là đánh nghiêm túc tại vì vào giải rồi mà đánh nó cũng gọi là có mục tiêu gọi là chai hạt với cả mục tiêu gọi là hơn thua nhưng mà vẫn cút anh em ạ vẫn mười điểm hai trận sau của em tú hơi hơi hơi fail hơi hơi cùi quả đầu đần quá vd xin địa chỉ để né cái à tức là cắt tóc đần thôi đúng không còn mình nghĩ là mình nhuộm lại nó đỡ hơn nữa tại vì cái tóc vàng vàng ấy trông nó còn sao sao ấy đây là mình nhuộm lại cho nó tối tối rồi đấy tối tăm rồi đấy thì nói chung là mình nhuộm lại màu à, màu ấy màu này cũng chả biết là màu gì đấy nhưng mà nói chung là mình bảo là nhuộm lại làm sao trông nó đỡ đỡ đần á thì anh nhuộm lại cho mình màu này ừ. còn cắt tóc thì nói chung là lần nào mình cắt cái anh đấy anh cũng cắt chọc của mình hết á không phải cắt chọc nhưng mà cắt nhiều quá thành ra nó hơi ngắn mình tính bảo là anh cắt ít rồi nhưng mà thôi tại vì thấy anh nửa nửa chừng ấy thành ra bây giờ để anh cắt nốt đi xong rồi lần sau có gì nói em tú khi em chè vừa thôi à em có khi ở đâu đấy là sự thật mà thì em hơn một điểm đấy hơn điểm của chỉ à? hơn đấy mọi người hôm qua em cũng mười điểm á hôm qua trận đầu top ba tưởng là bú rồi hai trận sau ăn bảy tám anh em ạ khó thực sự á top bảy thách đấu việt nam đánh danh full đại cao thủ với cao thủ có dễ quá không vậy à không hề dễ ui ma luôn này đột biến giảm năng lượng có Mazaha luôn bú chưa mình cũng xin một con Mazaha nào đồ này anh phép nhá tôi nhớ tóc cũ của anh à tóc cũ đây là cái tóc cũ thì bây giờ nó dài ra nữa là được nhưng mà anh nhuộm lại như vậy được chưa đỡ hơn chưa hay là naki muốn như nào naki muốn như nào naki phải nói naki phải nói tôi mới biết được biết chưa naki trận này chắc là mình đánh phép anh em ạ có khi đánh pháp sư cũng được đánh delta hoặc là đánh mazaha đều được nói chung là đánh phép thôi hai món đồ này thì đánh đam nó hơi khó ấy trừ hía ra cái cung thì mình lắp cuồng đao thì ok sáng nay có mình có một trận đánh đỡ vần đấy Ui, blue ngoài blue thì đánh uh, mazaha ngon anh em ạ mazaha giảm giảm năng lượng là mắc binh á ari cũng được ừ ai bảo vt màu này đẹp hơn vậy á ơ màu này xấu hơn à vọng âm lưu đần là mắc binh luôn nhưng mà lá chắn tầm sao ngon tiến công cũng ngon nhưng mà đồ này chắc là tiến công bỏ đi anh em ạ ngon nha ngon nha cassadin với cả con swain này ngon này mình đều thích mấy cái con tướng này hết á nhưng mà chắc là mình mua con cassadin trước đi con cassadin kiểu nó cát chiêu sớm ấy nó ra cái con à, nó ra cái vòng âm ấy khá là ok aria chào trúc quỳnh nhá mọi người cho hỏi sao mấy con tướng lại có vòng vòng ở chân nó vậy á mấy con tướng nó có vòng vòng ở chân là cái gì đấy anh cảnh là cái gì đấy khi anh tú đại bàng hello con rùa anh tú đại bàng nào đấy nhưng mà mấy cái vòng vòng ở chân là cái gì vậy anh cảnh mấy con mấy con tướng lại có vòng vòng ở chân á mấy con tướng đâu có vòng vòng ở chân đâu là gì vậy là gì đấy à mấy cái vòng vòng là cái ấy hả cái gì nhở à ủa bánh tỉa hả à u là trời <laughs> anh đã lạc vào cả một khoảng trời yêu dấu đây em tú xin nhé em tú xin nhé em tú xin nhé à nhon xeo à nhon xeo ui giời ơi em cảm ơn anh tô nhá em chào anh tô nhá em cảm ơn anh tô nhiều nha cái gì mà ra cả hai con luôn anh em ạ game này lại xin rồi em tú lại bú rồi em cảm ơn anh tô nhá cam sabita anh tô em em tú nhuộm quả tóc này lại với cả tát tóc á trông nó đỡ hơn chưa anh tô trông nó đỡ gọi là ăn chơi hơn chưa kiểu nó ngoan hiền hơn chưa <clears throat> đã xử mớp rồi còn chó đỏ à bây giờ chơi game phải cần chó đỏ mọi người ạ <sniffs> xử mớp hay không biết mình không biết nhưng mà phải cần chó đỏ ấy. mình quên lắp cái gậy luôn nhở một cạp hai hai con chó này tích số được là đẹp mình thua cũng được nhá mình thua mình xuống lấy đồ đi cũng ok chắc là mình thua á Cassadin này cắt được chiêu một lần nữa thì win. Cassadin. Hai hai hai hai hai. Được nhá, ông này lắp ông này lắp Zeke rồi xong rồi còn thêm cái gì nhở? Ui, thua một tí kìa, lắp cái đồ sớm có khi là win á. Ông này mình đang bảo là lắp Zeke với cả sổ nghèo mà thua tí nữa đánh khó lắm. Nhà may là ông win á. Thôi được rồi, game chơi thì chịu vậy à, nữa Naki ơi, Naki lúc này ông gọi là nghĩ cho anh Tú cái này kia, Naki chả bây giờ gọi là khen anh Tú được một lần á hi anh chúc anh buổi chiều vui vẻ hello linh hồn ngoại binh nhá chúc em buổi chiều vui vẻ đột biến gì đấy à đột biến giảm mana mọi người ơi biến giảm mana nhá hay là mình đội nón vào trong có đỡ đần không thật để cái tóc này trông đần quá mình gọi là một chút trông nó đỡ chú bé đần cái tóc mình nó ngắn quá anh em ạ hello em tú à hello hạ vân thiên nhá hello anh nha à giờ trông giống mấy anh em hay tiêm vaccine dưới gầm cầu quá nữa nữa nữa vaccine dưới gầm cầu cái gì đấy có cả tiêm vaccine dưới gầm cầu và tức là tiêm ma túy à hay là hay là cái gì làm lại quả tóc rồi có bớt chóc ke không mà bớt chóc ke thì lúc nào em tú cũng chắc là không anh tô ạ cái đấy thì hơi khó cho em tú cơ bản là em bảo rồi lên like em đánh nó kỵ bị khác đánh với bình thường nó thật bình thường nhá kiểu em đánh phải gọi là năm game đi ở ờ, ít cũng phải được ba game vào top còn lên live thì chả nói trước được điều gì cả nhiều khi năm game năm game out top luôn á nên là hơi cái gì gì á hơi cái gì gì á ngoại binh à ngoại binh thì chắc là mình không anh em ạ nhưng mà mình cứ úp cấp nhá mình úp cấp thì tí nữa nói chung là mình sẽ kiếm được một con à, không nếu mà round này win thì mình sẽ bán hai con này đi tích tiền còn nếu mà thua thì mình úp cấp để mình cho con uy lao uy vào được chưa ngoại binh đi anh à nhưng mà phải ra ba ngoại binh thì mình mới chơi được còn không thì thôi anh em ạ nếu mà ra ba con thì mình chơi nhá mình để cái nón này vào nhìn cho nó đỡ đần đần nhá chứ tóc mình nó hơi ngắn á để cái ờ, đầu bình thường trông nó hơi chú bé đần á chơi đỡ vần toàn ao top khen kiểu gì dạ kiểu gì dạ là kiểu gì dạ chắc là mình win rồi anh em ạ bán đi tích tiền đi mình nghĩ là mười tiền ngon á tú ơi chị tự hào về em vì em đã hơn chị vì em đã hơn điểm hai đứa kia hai ông chị huy à vtt trong vv không đúng rồi là hai chị em gọi là tên giống nhau rồi đấy bạn và tôi không giống nhau à à quên nhưng mà em với chị thì phải giống nhau á nhưng mà hôm qua em hơi đen chị vi ạ thành ra là ui nhà này ba ngoại binh xong rồi một trăm ba mươi lăm máu anh em ạ đồ này đồ renta binh chưa tầm này mười tiền ông này top cao luôn rồi đấy ông rân xe bom mày nhá trận này mình cố không cứ cái top bốn thôi anh em ơi tại vì uh, nhìn cái ông này sợ quá sợ quá sợ quá để không thì giống nghiện đội mũ vào thì nghiện nhưng đần á thật á đội mũ vào nhưng nghiện lại trông đần á đội mũ vào mà lại giống nghiện à ơi con chó ghét ngon chưa mình lên chó ghét cũng được ấy chứ mất luôn rồi mình cần cái kiếm hoặc là cái gậy à quên hoặc là cái đai hoặc là cái gậy nói chung là một trong ba quỷ thư trước nó có đam hơn còn gậy thì nó có kiếm súng cũng ngon mà thôi mình nghĩ là lấy quỷ thư đi tại vì nhiều khi tí nữa mà mình dư đai máu ấy, thì mình có thể làm dây chuyền được hoặc là mình giáp máu cho con ờ, chó ghét đều được còn dư gậy nhiều tí nữa nó cũng hơi mệt á tí nữa kiểu giờ mình lấy hai gậy ấy tí nó dư gậy à, mẻ lắm mẻ lắm em tú ba tám bảy chào không thèm chào lại luôn mà á em tú chào lại mà mọi người mọi người sao đây cho con này ra trước đi cho con này đây ui bài mình bây giờ tầm này là win trick xả láng luôn nhá tầm này là không thua ai á thật tầm này là bài mình không thua ai được luôn á em tú cho xin ít review về trận à, đấu hôm nay của gớp chìa à. hôm nay gớp chìa à chơi thì nói chung là mình không xem nhiều mình chỉ gọi là xem qua một chút thôi coi qua được một chút trận cuối thì nói chung là mình cũng không biết nhưng mà mình đánh giá là vô giải chắc là chỉ óng nghiêm túc thôi chẳng qua là nhiều khi đánh đen hoặc là đánh nó gọi là không vào cái thế ấy, thì à, ao tốt là chuyện bình thường mọi người ạ hôm nay thì mình đi cắt tóc ấy mình đi cắt tóc với cả làm lại tóc một chút để cho nó đỡ đỡ ghê á tại vì mình thấy nó ra màu vàng á, mình thấy nó không hợp lắm nên là thôi anh em ạ áo vàng đâu rồi hả vt bỏ follow ha nữa nữa trời này nóng lắm mặc áo vàng chết luôn á nên là thôi anh em ơi mọi người thương em tú thì đừng bắt em tú mặc áo vàng mặc áo vàng để em tú chết luôn cho mọi người xem á nóng lắm mình bình thường nó gọi là kiểu nó kín đáo rồi á kiểu đi đâu ra ngoài mình cũng gọi là áo dài quần dài xong rồi áo khoác khẩu trang các thứ mình nói chung là không có nhiều quần áo ấy thành ra là được ra đây thì mình chỉ gọi là sắm những bộ đồ gọi là thu đông ấy thì bây giờ nó hơi hơi gọi là mang thiên hướng hơi mang thiên hướng gọi là gì nhở mang thiên hướng gì ra à? mang thiên hướng nó gọi là cái gì cái gì cái gì mình quên mất gọi là thiên hướng nói chung là <tsk> chống lạnh ấy ừ thì bây giờ đến mùa nóng là bắt đầu mặc cái áo đấy nó thấy sai lầm quá hello phúc lộc nhá cáp lạ vậy à lạ gì đấy phương anh bây giờ hai con này thôi chắc bán đi tí nữa mình cho di ra và chói chói ngon hơn á nãy mình win được nhà kia đẹp quá mà mình thua mất anh em ạ mình nghĩ là người ta để bên đây ấy, thì cho cho con chó ra ngoài này kéo con chó ấy. mình quên mất kéo con chó ra đây ấy, là hợp lý hơn á đấy kéo con chó đúng không hay chưa né hay chưa né kéo hay chưa tại sao live em tú không có một không tám không hd nhỉ em tú live phim chè có đâu mọi người cái đấy em tú không biết đó em tú mới cạo đầu em tú chỉ cắt ngắn thôi không có cạo bao giờ em tú đánh giải tiếp à mai mọi người ạ tối mai nhá hôm nay em tú được nghỉ một hôm gọi là để giải xét đấy xả thì xét chứ không phải là giải nhầm giải toán hay là giải tích chứ làm gì có giải xét nhỉ em tú mười trẻ chín gip mi tám tam sát đâu gip mi chín mà mọi người hello tế hanh nhá gip mi chín mà em tú thích áo gì hôm nào chị vô địch chị tặng cho à. em thích áo nào em thích áo giáp <laughs> em thích áo giáp với chị vi ạ tập này em thích áo giáp rồi nhá <laughs> chị vi vô địch nhà chị vi hay ấy, chị vi ạ đúng là chị của em rồi đấy không có như cái anh nào đó đâu chị vi hay ấy. cố lên chị vi ơi em tin chị á khi em tú ngồi vào ghế bỗng có tiếng nói dậy đi ông cháu ơi nữa nữa nữa hôm nay thì mình đi cắt tóc mình tỉnh ra rồi mình không ngủ nữa anh em ạ mình không nhắm mắt ờ có chết chứ phải mở mắt ra anh em ạ không là như lần trước đấy kiểu mở mắt ra một phát là tóc nó ngắn tủ luôn à nên thành ra là hôm nay mình khôn rồi không có lừa được mình mãi đâu hai anh rác này ngon đấy nhở mảnh kiếm súng khá là ok này còn không thì làm biết diệt <clears throat> em tú đội mũ lên tưởng nhuộm lại đen nhuộm đen hại tóc lắm à em tú nhuộm màu uh, hơi hơi hơi nâu một tí không phải đen đầu anh tú làm sao thế à anh tú à, đâu có làm sao đâu mọi người anh tú uh, sợ mở tóc ra nó hơi đần á nên là <tsk> như vậy thôi chứ anh tú đâu sao đâu có lên cấp không nhờ mọi người nhờ tại vì mình đang win chip mình muốn đánh nhau với nhà này á thì mình nghĩ là lên đi không mình nghĩ là không lên đâu lên thì nhiều khi mình cũng chưa chắc ăn được người ta á, nên là thôi nhá anh em ạ để mình xem có cách nào ăn được nhà người ta không mình nghĩ là xếp cao lên nếu mà để gặp nhà đấy ok bro nhà kia có mấy con ấy à trông sợ đấy khi đôi môi em còn đo mộng tóc vàng đẹp mà đẹp thật không vậy mọi người em tú ném blitz hay chưa đỉnh không đỉnh cao liền đấy chứ ừ. ăn bột chiên không em tú à bột chiên là cái mà giống hình như là em ăn một lần trong sài gòn đấy anh tô ạ nói chung là ăn thì cũng thấy lạ lạ nhưng mà không biết là có ngon không nói chung là lạ lạ hai con brand ngon quá nhưng mà mình muốn con này cc hơn á nên chắc là muốn một con thôi em cảm bức chè game binh cho anh tú đấy à ok trường ơi à, bên ok bên kia hay nhá bên kia hay mai tú chín hôm sau nữa chè mười à không không không mai mười chín nữa chắc là mình trầm cảm thật đó đánh danh luyện tập cho cố vào xong rồi vào giải đánh toàn cút ít cũng phải mười lăm điểm anh em ạ mặc dù là có thể bị loại nhưng mà ít cũng phải mười lăm điểm trông có đỡ hèn đi anh em ơi thật lớn hết rồi cố lên đừng có mà <laughs> đừng có mà chín điểm mười điểm gì ở đây hết ở đây chúng tôi không có chơi hệ chín hệ mười ủa như dậy như này có được gọi là mua chuộc không dậy à mua chuộc cái gì đấy hello Jin, cởi mũ ra đi anh nào đấy em trai kìa anh á hello cả hạ hạ hạ kỳ gì nhá ê mấy cái tên ông này khó hơn mình cởi nón ra nhá cởi nón ra đi không mọi người lại bảo mọi người mới thắc mắc là sao mình lại đội nó, nói chung là mình chỉ đội vào nhìn nó đỡ đần thôi chứ tóc mình vẫn bình thường mà nó có gì đâu ăn không anh ship vào hà nội cho à thôi anh tô ơi anh tô tốt quá nhưng mà em không ăn đâu anh tô ơi em tú ăn cái khác được không anh tô <laughs> ăn mấy cái ờ, bột chiên đấy ấy cảm ơn hạ vân thiên tặng cho mình ba mươi sao nhá cảm ơn bạn nhiều nhá Ui, cảm ơn nhiều chín mười nhân đôi gì anh sẽ like anh sẽ like cái đợi đấy vào bán kết điều biết vòng bảng em có thể là nhẹ tay một chút với mọi người ấy, nhưng mà vào bán kết nhá chớm mà em tú có mặt trong bán kết thôi thì cái lobby này <laughs> tụ điện đấu sĩ với cả nung chảy mình nghĩ là bài mình cần thêm tanh ấy, nên là mình lấy đấu sĩ nhá tầm này mình đang win streak ấy. nên là mình lấy đấu sĩ đấu sĩ khá là ngon đấy bốn đấu sĩ ngay bốn đấu sĩ ngay cho con rác tầm này ngon hơn anh em ạ à. tí nữa con xe rua lên hai mình tính sau thì tí nữa mình kẹp con pháp sư vào cho thêm cái gì nhỉ kẹp con pháp sư thêm à, công nghệ cũng được tí đấm nhau với nhà này nhá rao này mình win thì rao sau mình sẽ đấm nhau với nhà này ê từ từ nhà này có con chin cầm hết kiếm hơi kinh mình cần thêm mấy cái mình cần thêm một cái kiếm súng nữa thì là đấm được quả đầu Tommy Xiaomi ở đâu mọi người nghe đồn cắt tóc rồi cho xem đi ở đây anh phi nhưng mà cắt tóc này à, vẫn bình thường mà anh phi tóc như bình thường thôi mình nghĩ là muốn đánh với nhà này phải xếp cao lên với cả để con ma ra né ra anh em ạ Ui, nhà này có blip à blip lủng à blip lủng à blip lăng à blip lăng à khi mà em rời xa vòng tay của riêng anh mình cần win đâu này ấy, anh em ạ thật mình cần win đâu này lắm luôn á ăn cái đó đó à, nữa dáng nghỉ ngơi xả stress để thi đấu đạt kết quả nhé anh tú à ok ok anh tú cảm ơn nhiều anh tú cảm ơn nhiều nhé nhìn nhìn thẳng trông tóc đần thế à, hả phải nhìn ngang mọi người bây giờ nhìn ngang hay là nhìn dọc không ấy hay là nhìn như vậy không kiểu mình nhìn mình, mình cúi đầu lên không trông nó đần không hay là nhìn nhìn như vậy nhìn như vậy nhìn, nhìn như nào trông nó đỡ đần mọi người như vậy không nó đần quá mọi người ạ em tú tấu hài vậy rồi em tú tập trung mở game ui xẻng kia xẻng gấm tú rồi mọi người ơi xin cái xẻng nào xin cái xẻng hoặc gậy xin xẻng hoặc gậy hoặc là quyền năng hoặc là thông đạo nhìn giống boy đầu đầu nấm thế à, boy đầu nấm mà thì nói chung là hôm nay lúc mà anh cắt gọi là cái phần mái của mình á <tsk> mình sót lắm anh em ạ kiểu ui đừng cắt mái anh ơi kiểu thế mình kiểu thế đừng cắt mái anh ơi đừng cắt mái anh ơi mình cứ như vậy á xong rồi cuối cùng anh vẫn cắt mọi người ạ thôi làm cái ấy nhá quyền năng cho con chó ghét cho nó trâu trâu một chút nó tanh anh em ạ quả đầu chiến đấy à nay tóc anh tú nhìn như cái mày mấy màu mấy chú sáu mươi bảy mươi ui từ từ nhá đồng chí tờ linh à mình thiếu con z sai à, anh em nhở vậy thì mình phải lên cấp rô một chút đấy em tú đến lúc phải gọi là rô u từ từ nhá mình còn một con red sai nữa anh em ơi một con red sai nữa là thay đổi trận đấu này luôn này red sai ơi red sai ơi từ từ cứ lên đã lên đã hoặc là maza ha hai anh em ui cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy từ từ nhá bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh anh em ạ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh ui bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh cái này cái này hay game này hay ấy. ê gặp cái nhà kia luôn đi tầm này mình đấm nhau phát ngon ngon ngon ngon trận này mình tay bằng đấu sĩ hơn nhá là con vi hai cách à hóa ra là đây là cái lý do gọi là điểm cao hơn mình trong giải à <laughs> cậy đỏ chơi game này mọi người thấy không hôm qua mình mà cầm cái nick này thì ghiền slime ghiền slime chúng tôi ghiền slime hôm qua hôm qua kiểu kiểu hơn điểm mình được một hôm mới xong bắt đầu gọi là kiểu gáy gáy gáy gáy ờ hôm qua mình mà cầm cái nick này nhá chắc là không gọi là hai cái à ba cái top hai đâu thua nghĩa vậy không <laughs> có thua nghĩa cái ba cái top hai thôi là đủ Renta quay xe à ừ nói chung là ra Renta thì mình quay còn không thì mình cứ đánh ấy nha mạ mình cứ đánh ờ, mình cứ đánh ờ, bọn ờ, chó ghét này trước đã tại vì tầm này con Mazaha của mình đang ngon mà mình nghĩ là Han Kazik rồi ấy mình cần thêm một con gì nữa nhở mình thần cần thêm một con Z sải đây rồi đấy nói chung là bây giờ một trong hai thôi đều được cả anh em ạ bây giờ nếu mà sáu đấu sĩ thì cũng được nếu mà sáu đấu sĩ thì mình hơi tiếc con chó ghép một chút với cả tầm này thì con này đang ngon á còn không thì mình để như vậy này sáu đấu sĩ cũng được tại vì con chó ghét cơ bản là của mình à, nãy giờ mình nuôi rồi á mình cứ đợi một chút xem sao nhá cảm giác nếu mà ra rianta thì mình xoay còn không thì mình cứ để con chín à mình cứ để cái này đép mình lên chín cũng được thật bài mình lên chín được tí nó ma ra hai nữa là lên chín rồi còn không thì mình để à, mình để năm một biến khi nào mà lên hai mình để năm một biến bỏ bớt con này với con này đi hợp lý chưa nói chung là cái hướng bài này ấy, mình có nhiều nhiều cái để mà lựa chọn lắm thành ra là anh em không phải quan tâm à, quên, anh em không phải lo lắng gì đâu đừng cút tóc nữa em xin anh đấy à ok naki anh tú sai rồi naki xin lỗi anh tú đi nhưng mà sao cái nhà kia không gặp mình nhờ kiểu nhà đấy đang gọi là win trick ấy mình muốn gọi là cắt trích người ta đi á để mỗi mình mạnh trong cái lobby này thôi á nhưng mà không mình không gặp rồi mình gặp được nhà đấy thì đẹp quá kiểu tầm này mình đang mạnh mình đang bắt nẹt được người ta ấy, thì mình muốn mình gặp luôn xong rồi tí nữa nhiều khi người ta mạnh người ta đẩy lại ấy, mình mệt lắm bùm ui u là trời thôi đánh luôn nhá đánh luôn nhá u là trời mình lên chín ngay lên chín anh em ạ thật mai ra hai nữa lên chín rồi á u là trời bán hết đi bán hết đi bán hết đi lên lên lên lên level và chín cái lên level chín cái nhẹ nhàng nụ hơn nick này bị làm sao ý à nick này hơi đỏ một chút mọi người ạ đột biến gì đấy anh em mà ván này là đột biến ờ, đột biến ờ, gọi là giảm mana đó mọi người ơi bờ à quên kiếm à quên bóc đồ cho kazik luôn à binh nhờ ui victor luôn á victor thì lên chín mới xoay được cơ nếu mà đánh thì lên chín xoay nhưng mà mình mới báo con kia anh em ạ hơi tiếc nhở không thật ra là không tiếc lắm nhưng mà ui con này ấy luôn này zeke luôn này victor thật ra là lên chín thì xoay được lên chín kiểu xoay nguyên form delta hoặc là kẹp con victor vào không thôi cũng ok cắt quả đầu giống sinh nghịt đi anh donate cho một ca sao à quả tóc giống sinh nghịt là quả tóc gì đấy để em tú xem cái sinh nghịt từ nhá anh anh tô em xem cái sinh nghịt nhá tóc giống sinh nghịt đúng không con sinh nghịt à anh anh tô anh tô anh tô tóc sinh nghịt cái gì anh tô anh tô bị sao đây trước sau thì mình lắp chúng súng cái này là lắp luôn nhá như lào như lào như lào bài mình đỏ quá bài mình tự ra thành ra là ông này thua là hợp lý rồi đấy giao sau quái cặp nè ok ok mọi người ơi vô cực hazik luôn nè mình nghĩ là bốc đồ với cả kiếm súng hoặc là giáp thiên thần nên nó ok hơn anh em ạ à. tầm này mình lắp vô cực xong thử ấy găng ra trông nó hơi đần á anh em tin mình trận này nhá mình có thể làm được ấy à này thôi đánh đột biến nha anh em ơi lên chín lên chín lên chín lên chín lên chín kiếm gai xa nữa là bú rồi ok bro nanny. hello anh tú lâu quá mới xem mà hello dương quyết nhá hello em nhá lâu quá mới xem thì em cho anh xin một like đi hello một trăm gọi là chín mươi anh em anh em đang xem nhá chúc một trăm chín mươi mọi người ờ, một ờ, một hôm ờ, thứ tư một hôm giữa tuần đi thật là nhiều niềm vui nhé và chúc mọi người chúc mọi người gọi là vui cả tuần thì anh em nào mà chưa like mới vào mà xem mà chưa like thì cho mình xin một like nhé thank you anh em được chưa nick này bị khùng rồi ừ nick này đỏ anh em ạ bảo sao nãy gọi là chơi zone hai cái ra rally hai hóa ra đây là cái lý do ờ chơi game như vậy thì ai trả vào vòng trong đúng không mọi người thật thậm chí nhá chơi như vậy nhá mình có thể vừa chơi vừa gọi là tương tác với anh em ấy cũng vào vòng trong ấy chứ nếu mà là cái nick này ê ê mọi người hay là bây giờ mình lên một cái ý tưởng mới không đó là bây giờ mình sẽ gọi là mượn nick anh slide để đổi tên xong rồi nick mình sẽ đổi tên thành hiền slide nhở hợp lý á nay mới thứ ba á ủa hôm nay thứ tư mà mọi người thứ ba đâu ra vậy nick này toàn tự ra á cái game kìa game chơi giờ ừ nó đỏ quá anh em ạ ra sau mình lên cấp mình cho pháp sư vào nhá chơi dễ thế à ê tí nữa 4.6 ra hai đột biến không bảy đột biến không <laughs> bảy đột biến em tú xin vội em tú xin vội tầm này chắc là mình không thua ai đâu nhở, chả phải xếp gì đâu ê từ từ nhá nhà này hơi kinh á mình nghĩ nhà đấy phải để con bò lên tanh cùng á hơi game một tí hơi game một tí không ổn không ổn nhà này mình nghĩ là né né ra thôi à đảo qua kinh nhờ cũng biết đảo ấy chứ đảo đảo chứ rồi tí lại top bốn là nữa nữa nữa em phải anh ui quả né con bò hay mọi người chỉ gọi là xếp lệch con vi qua một bên á mình có thể né được con bò khá là hay ui thề luôn đấy cái này gọi là vừa đỏ mà gọi là vừa hay nhá trong trường hợp vừa rồi nếu mà là một người gọi là chủ ạc ấy thì mình nghĩ là chỉ xếp con bò à xếp con vi ở giữa xong rồi con bò sẽ hút vào con mazaha quá hay quá tinh tế tự thưởng cho một người gọi là một chàng pháo tay không vt viết tắt vt là viết tắt tên của em hà đúng rồi anh tôi vt là vũ vũ tuấn tú vũ tuấn tú nhá anh tô <clears throat> ngày sớm như gf chìa xong top tám trận này sao top tám đâu mọi người hai nhà này còn có bao nhiêu máu ui nhà này hú mười hai rồi ê ông này top một nè bài mình chắc top hai thôi anh em ạ ông kia top mười hai à, ông kia hũ mười hai xiềng nữa này húp hũ mười hai rồi nhưng mà ông này không có vi anh em ạ tội nhờ mình ôm mất ban vi của ông không phải mình ôm nhờ mình chơi cùng á em tú xin con mazaha xin mazaha xin mazaha xin mazaha nào ui em tú lấy được mazaha em tú xin nhé em tú xin nhé vũ thị tú cái gì đấy đột biến gì đây em tú à đột biến ờ, đột biến giảm năng lượng nhá mọi người ơi em tú xin mazaha nèo em tú xin mazaha nèo em tú win chick lên chín nèo xong rồi em tú tí kiếm cá trên nèo ui kazik dân đung đồ khùng à ai mượn vậy nhờ chắc là mình lên cấp anh em nhở để mình xem mình có thua nhà nào không nhà này mình có thể thua ấy nhá tại vì họ đánh thuật sư này nên là mình nghĩ là để chắc cốp thì mình cứ lên đi nhiều khi victor kẻ được một phát ấy nó cũng ok á cơ bản là bài mình tầm này đánh trì trì ấy anh em ạ thành ra là victor ngon á ba ba ba ba ba ba ba đồng chí tờ linh lên đồ mùa sau rồng lộn mười vàng nhìn chưa anh à ừ mùa sau thì con rồng lộn mười vàng nhưng mà mình không biết là cơ cấu được chiếu như thế nào ấy nhưng mà khá là hay á ạc này hên mà vô tay em tú nữa thì thôi bú tới gì luôn à ê có khi nhá ví dụ ấy đây là cái trường hợp gọi là tệ nhất với cả xấu nhất đi thì mình sẽ bị gọi là loại ở vòng bảng ấy và anh xì lai là người được vào bán kết ấy khi đó mình sẽ bảo là <laughs> anh xì lai ơi anh slide có muốn gọi là một chút vua địch ấy không phải chia đôi không thì để có gì em ngồi à, dưới gầm bàn ấy em à, điều khiển cho <laughs> kiểu một nick gọi là đỏ với cả một cái gọi là kỹ năng của em tú ấy có thể tạo nên cái sức vô địch à, của giải nghiền championship này lần này nghiền championship à champion à khảm bào thanh thật thật luôn lên kép lên cấp kẹp con cái xa nữa xong rồi kiếm thêm gọi là bọn bò bùng nữa thì thôi u là trời nhưng mà con à, con victor này mình nghĩ là ra chiêu ít lắm mình nghĩ là cho con này vào ngon hơn á <clears throat> đỏ và cờ nữa nữa nữa xem nhà nổ hũ đi à nổ hũ à ai à, chưa nổ mọi người chưa nổ chưa nổ chưa nổ ê mình gặp rồi nhờ mình mà gặp mày đấy thì đẹp quá <clears throat> sao không lấy giáp vị chế em tú ơi em tú nghĩ là có con vi tanh á là đủ rồi á với cả tí nữa nhiều khi lên cấp em tú kiếm cá chê ấy với cả khảm bảo thạch ngon rồi mọi người khảm bảo thạch là cái lõi đánh về lết đấy chứ kiểu về lết ừ. mấy con này nó ra chiêu liên tục ấy khảm ngon lắm anh anh anh ấy ơi anh anh hùng phi ơi nói chung là trong trường hợp gọi là không có khảm thì mình có thể lấy cái kia nhưng mà trong trường hợp này ngon quá ba la ba la ba ba ba <clears throat> em chào anh hiệp nhá ý em bảo anh sừng lai không có kỹ năng là có đôi nghỉ hiệp anh sừng lai có thể là kỹ năng nhưng mà gọi là thấp hơn em gọi là chín bậc á có mười bậc thì anh anh sừng lai thấp hơn em chín bậc á chín bậc à nghe ui nhà này zin x hai đâu ra đấy ui zin hai làm sao cơ zin hai làm sao zin hai với chúng tôi này <laughs> biết ghiền slide chưa ông hoàng chó đỏ nổ hũ ông vậy có nổ hũ ông ui nhà này nổ hũ rồi đứng cố là ui không nổ hũ rồi hai hai hai không nổ hũ thì mình tốt một chắc rồi anh em ạ ui con sena này thì con vi giết hộ ngon quá mình tốt một rồi anh em ơi nhà này mà nổ hũ mình mới sợ nhá hũ mười ba anh em ơi nhưng mà không đổ hũ chắc là mình top một rồi em tú xin á game này nó lạ lắm mà siêu lạ luôn siêu lạ luôn thì nói chung là tí nó lên cấp kẹp mấy con linh tinh thôi là được rồi <clears throat> ok em tú nhé cảm ơn quốc hùng phi nhá ok anh ơi <laughs> em tú chơi game thế thì chịu à nữa nữa nữa mấy khi mọi người hôm qua đánh giải mà như vậy thì có phải là xong xuôi rồi không xong xuôi rồi không bây giờ lên cấp thì mình kẹp một là sáu đấu sĩ đem một con ma ra hai là mình cứ để form như vậy cũng được thật ra đột biến giảm mana mình nghĩ là đánh mỗi con mazaha thôi cũng được tí nữa kẹp cá chê các thứ vào cung xanh à cung xanh thì nó hơi tù nên chắc là mình đỡ đợi cá chê hack thêm đồ nhá kim cương một đánh hoài cứ hỏi chấm giờ làm sao em ơi à kim cương một à em nghĩ là kim cương một thì em nghĩ là cứ xì bam nhá anh có thể xì bam rianta này xì à, bam cv đấy hai bài đấy em thấy đang khá là hot còn nếu mà để đánh chắc cốt vào top bốn thì em nghĩ là có bài talon cũng được sao để con chó ghét ở dưới anh á tại vì có mấy nhà có bần lít á thành ra là anh để dưới nhiều khi rùa rùa không bị kéo mọi người ạ thật ra là có hai nhà thôi nhưng mà nhà kia gặp rồi còn tỷ lệ nhà này nữa nói chung là mình nghĩ là xếp né né ra thôi là được cho cho con này ở cho con này ấy đi cho con này hưởng salary đi donate sao là cuối tháng facebook nó chuyển thành tiền cho em tú hả đúng rồi anh tô ơi nó coi như là một cái chỉ tiêu á anh tô ạ anh hơn điểm ông nào thế tú à anh hơn điểm hai ông lận đấy em muốn hỏi ông nào cơ <laughs> anh hơn điểm hai ông lận từ từ nhá win trick mười lăm mà xong rồi mai đánh giải cút luôn <laughs> không đủ mười lăm điểm ông ta lông yếu rồi ừ nói chung là ta lông yếu nhưng mà ý mình bảo là đánh top bốn thì vẫn được nhá còn trường hợp gọi là đánh đỏ thì vẫn top một top hai được bình thường á chẳng qua nó yếu hơn so với bản trước thôi thì nói chung là những cái bài nào mạnh thì nó nép hết rồi mọi người mình nghĩ là mình lên cấp luôn á mình lên cấp luôn tại vì mình đang win á mình lên cấp mình đợi tỷ lệ tướng ra cũng được ra con con victor thì ra là nghĩa không cần trận này đâu thì bây giờ mình à, muốn đợi một con cá chê á cho con này vào thì có thuật có có có có không mình nghĩ là cho con này đi kha dích của mình đang mạnh á ok kha dích đê kha dích đê win trick 15 mai lu trick 17 luôn à không không không nhà này để có ram ở đây tính tính đập mình đúng không nhưng mà không em tú gọi là kê con knv lúc nào à quên kê con vi lúc nào nó cũng phải gọi là chuẩn chỉ á nói chung là mình có một cái mẹo mình có một cái mẹo gọi là xếp cho anh em đó là anh em nên xếp với con tanh á né một góc qua so với con đam của anh em nhá thì con à, con đam đấy nó sẽ không bị uh, à, cc đâu đấy là một cái mẹo gọi là nhỏ ấy ui mình lên cấp mình đấm nhà này nguyên nhà anh em ạ mặc dù nhà này là cái nhà gọi là mình đánh giá là khá là mạnh với cả cao tơ á ui năm thuật sư ê từ từ nhá năm thuật sư mà thua bài này nguyên nhà ê đột biến giảm mana đấm nhà năm thuật sư nguyên nhà đúng đúng bảy con à quên đúng tám con ảo nhá êu vừa xếp hay vừa gọi là đánh kiểu mác binh á trong tú mác binh á đây còn sắp một đồ ấy nhá mình chỗ gá chê anh em ạ đợi đi mọi người cho hỏi sao mình chơi con chó nó cứ bé tí không to như cái kia to anh cảnh ạ em tú nuôi mà em tú đánh thế này bảo sao lên điểm nhanh à? có đâu mọi người chơi mấy bài hard pro khó quá em tú ạ toàn tám con à thì chơi bài đấy kiểu nó xác định là chơi mấy bài đấy thì nói chung là xác định là điều đỏ đen rồi mà nên thành ra là em cũng không biết mấy bài đấy phải làm gì á ca dích của mình ra đun hung đạo ở đần đấy <laughs> cố lên mai ra của em tú lo được mazaha ơi cố lên mazaha ui thua nhà này anh em ạ nhà này con vi uh, kính quá từ từ nhá mình còn con vi anh em ạ mình còn con vi anh em ạ như nào uầy win trích hai đến chết không win trích hai đến hết game không nhà này vẫn còn thua mình anh em ơi ui thảo mai nhá cảm ơn chúc quỳnh tặng sao nhá cảm ơn chúc quỳnh tặng sao năm tú nhá tặng sao mà lại không nói thì à, cảm ơn chúc quỳnh nhiều nha mình lấy thêm một tanh cho con vi nhá mọi người ơi hoặc là lấy đồ cho kaisa thì đồ kaisa mình nghĩ là cuồng đao chắc là ngon nhất hoặc là diệt diệt cũng được tại vì tí nữa mấy nhà kia đánh với mình á họ lấy diệt ngon lắm mình nghĩ là lấy diệt nhá đừng vì anh mà không mấy thôi lấy cuồng đao cho kaisa đi nhở lấy cuồng đao cho kaisa đi <laughs> chơi estoria cho an toàn à estoria thì hơi khó mọi người ơi từ nhá mình zoom một tí đấy anh em ạ mình muốn zoom một con cá chê hơn á thay vì là khi mà em siêu cô này hơi bóp nên là thôi từ từ nhá mình dôi nó có ra gì không vậy nó có thực sự đây là game không vậy siêu cô không vậy êu êu êu cho nari tạm đi mọi người ạ con nari nó có đam á không ra một con cá treo luôn zone ba mươi tiền toàn là ra cái gì á toàn là ra cái gì thôi bùm tầm này mình thiếu tanh quá chắc là mình phải roll galio ấy anh em ơi thôi bỏ mấy con kia nhá kiếm galio vào cc đi mình nghĩ là galio vào cc tầm này ngon hơn á tầm này em tú hơi đuối rồi cũng là chó nhưng nó lạ lắm mà nó phải lạ chó của anh tú nuôi à quên chó của em tú nuôi mà chị trang ừ. ghê thật đã à. hello việt hoàng nhá bài hyperon mùa trước mạnh hơn mùa này mùa này một hai tiền yếu quá à. bài hyperon mùa này yếu của anh tô hả bài nào ấy anh tô nói bài nào đấy anh tô có thể gọi là nói ấy là để tú biết được không mình đang muốn để con mazaha lại tí nó đổi đồ cho kesa á chắc là không zone đấy anh em ạ zone nó chả ra gì ấy cảm giác nó toàn ra Dari cho mình trận này không ạ ê hồi nãy level tám thì zone hai phát Dari hai bây giờ Dari nhập hay sao á ờ sao không lấy vô cực nhờ ừ ừ em tú quên mọi người ạ có vô cực quên quên quên lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi em tú lỗi em tú có vô cực nhờ quên mất quên mất à da nhà này xếp con bò lần này hay nhỉ khá là ok chạy đi chạy đi ok hết hay rồi <laughs> hết hay rồi đột biến này rác chưa maza hai chó hai vào top bi hai đã nhở quên mất ui con này bị đánh ngất ngư kìa ui bị đánh ngất ngư không bất tỉnh à quên bất tỉnh luôn anh em ạ chơi hay thế này xứng đáng được mua milo cho chemnaki à, phải không vậy lại là con này tiếp à từ từ nhá mình bán con này tích tiền đã này mình nghĩ là không cần à, bui sát thủ trong kazik đâu nói chung là trận này mình tắc top hai chắc cốp rồi thì bây giờ mình nghĩ làm sao top một được nhá thì mình nghĩ là kẹp galio vào đi galio cc ngon á mình kẹp galio nhá mọi người ơi xong rồi kiếm cai xà nữa là được cai xà nữa nhưng mà hiện tại chưa có cai xà cá chê không ra con nào trong khi không ai chơi đây, đây có thực sự là game gọi là tỷ lệ không vậy mà nói thật mùa sau em đợi con tt là chính xem chiêu nó thì thích à con tt là con rồng hả mọi người cái xa này bán luôn khỏi khỏi phải suy nghĩ anh em ạ à. người chơi hệ không suy nghĩ tận cùng ui khai dích ra đúng đồ đẹp á tận cùng cuộc cuối cơn đau mình cầm con cá luôn á thật đây rồi em vẫn yêu anh như lần đầu tận cùng của cuối cơn đau thì nó cay xa cay xa hai lại với cả mình uh, ra được con uh, ờ, mazaha hai mới mình đổi đồ cho cay xa nhé anh em ơi để cay xa cầm bị thương ngon hơn ok một nhà đi bùm đùa tí nha đột biến cái gì vậy bro á đột biến nó giảm mana nhá bro <laughs> bro ngày xưa thì mình hay nói chuyện với một bạn nữ thì bạn đấy hay gọi là cái từ đấy là từ gì nhỉ dích nhiều đấy kha dích ba à? một chút kha dích ba u hay kha dích ba mọi người kha dích ba nghe nó có vẻ bánh cuốn đấy nhở anh em nhở bán tạm con này đã này hay là kha dích ba cho con cá ăn tầm này không tầm này con cá nó liệu có nuôi được không ui không không không không con cá gặp con này đủ ấm nên là thôi anh em ạ để kha dích lại đi tí nhiều khi đồ xấu thì mình đổi lại nhá nói chung là này mình có một cái trích xếp cho anh em thì mình nói rồi đấy xem nói chung là lệch lệch qua một chút cảm ơn nguyễn anh tuấn tại sao mình nhá cảm ơn bạn nhiều nhá xem nó lệch lệch qua một chút là được nhá nhà này mình nghĩ là tí nữa mình lên cây xa hai thì mình ăn được thôi hoặc là mình kiếm thêm một con galio, à, galio đây nhở ơ galio ngay trước mặt này mình không để ý luôn á mình nghĩ là mình bỏ bớt đấu sĩ ra anh em ơi không phải đấu sĩ đâu đấu sủng gì đâu đấy mình không có cc á là mình thua đấy còn kiếm galio lại nhá hay là zone kazik ba thật ra nhà này cũng lên chín này kinh đó kinh nhở kinh nhở cùng cuộc cuối cơn đau cảm ơn dương trọng nhá cảm ơn dương trọng tặng sao mình nhá quý anh tú lắm mới tặng đó à anh tú cảm ơn anh tú cảm ơn nhiều nhá từ từ nhá tí nữa mình kém lại con red sai cái red sai thay con này xong rồi bỏ con này ra mới bỏ con này ra thì cặp radio vào được tại vì mình nghĩ là không cần học rã mình nghĩ là cần tanh hơn đấy cần tanh hơn á cần tanh hơn nhá tí nữa mình rôn lại các anh em ạ không biết là Karic ba được không trận này đóng đóng top hai đấy thay luôn đi anh ơi à bảy mươi sáu máu đủ Karic ba đó à nhưng mà em ít tiền của anh tô ạ à. với cả mỹ là kẹp galio và cc ngon hơn á để con uh, gì nhở để mấy con đấu sĩ này thì cũng là bao cát cho con cv đập á nhưng mà khi nào galio hai cơ nhá em tú nghe từ từ đã bốn mươi hai máu này bắt đầu gọi là nhà này đấm nó to đầu đấy kháng phép cùng ui xẻng biến được gì ông biến thách đấu hoặc là biến sát thủ à khá là hay hay là biến sát thủ nhỉ anh em nhở biến sát thủ hay là cốc mình nghĩ là biến sát thủ đi biến sát thủ cho con cá xuống gặp con kia không hay là cho con chó xuống ê cho con chó xuống tanh được á mình nghĩ là hay á trường hợp này hay nhá nếu mà có biến đột biến thì ngon quá khai dích ba thì hơi khó nói chung là hơi khó nên mình nghĩ là thôi anh em ạ kiếm lại con red sai đâu nhờ lần này kiếm lại con red sai kiểu gì đấy some is some my fault. Say where it go, let him in the knee. Where is some my hole? I say my eye. When can't you know? Sometimes I need. When is some fall. Mọi người biết bài đấy không? Sometimes When is there no? Nhưng mà chưa cay xa hai anh em ơi, trận này top hai à? Ui, top hai VT đúng non đấy. À. Thôi, mình nghĩ là <laughs> đến đây là kết thúc được rồi á mình uh, xin lại con dead side được không bỏ đi Essa hai bỏ con vi ra được đúng không bỏ con vi ra được kẹp một con gì khác vào kẹp siêu côn à kẹp siêu côn không hay là kẹp thách đấu bay ơ ờ, sao yếu đấy nhở bay sai yếu vậy mọi người vẫn thua ở galio hai chắc là win được đấy từ từ nhá cái sao không có hồi phục gì luôn à ừ chắc là mình kiếm con ấy lại anh em ạ u crit phép wow siêu côn là ra là nó hơi bóp thật nhưng mà bây giờ mình cũng phải kiếm một con gì khác á một là kẹp siêu côn hai là kẹp blitz vào thêm một chút gọi là tanh tụng ba là kẹp con uh, ba là mình sẽ kẹp con gì nhở ba là mình sẽ kẹp con uh, ờ, red style vào lấy bốn đấu sĩ à thật ra là bốn đấu sĩ có ngon không mình nghĩ là chả quan trọng đâu mình nghĩ là kẹp con ấy vào đi kẹp con gì nhở kẹp con siêu côn vào cho con galio ra chiêu sớm á mình nghĩ là ok á hợp lý á While it's starting in the street at night While it's starting inside and wild at night Something can you say can the much is though stare me Ooh. Hay là như vậy không? Mình nghĩ là như vậy ngon hơn á ok mọi người nghĩ là mình win hay nhà kia ghi win vậy nghiện cái xe hắc tinh quá giờ cái chê yếu thôi à không không không em tú nghĩ là em tú win được lần này sẽ là khác bọt khi mà cái xa hai của em tú có đồ ê sao con bò người ta di chuyển khôn vậy ừ ừ ừ ừ như nào như nào giường nãy giờ đủ rồi nhá giường như vậy là quá đủ rồi đấy biết cái xa chưa ok bro được chưa được chưa được chưa được chưa em tú nói là nãy giờ gọi là nhường một chút đấy nhá yêu lắm cái nhường ấy nhầm không phải yêu lắm quên yếu gì đấy ý là quý lắm mới nhiều một chút cái xa nữa là cái xa nhiều vậy anh dai cái gì mà con này dân đun ra hai nó xét vậy có biết dân đun đồ không vậy xích, à quên ấy cháu cát tốt như nào dường cho hai rau thôi nhá nãy giờ dường bay mấy rau đấy gì gì được chưa kiểu mình uh, <laughs> mình đánh gọi là khi nào mà mình kiểu mình phó phân ấy thì mình phó phân ấy còn lúc nào mình nghiêm túc á mình biết kẹp gì win được anh em ạ mình nghĩ là chỉ cần một con galio hai thôi nó giải quyết mọi vấn đề ấy thành ra là mình chưa muốn win á thành ra là mình không zone chứ mình zone con cây à, mình dôn được con gai sa hai với cả con galio hai thì mình thấy cái cái điểm top một của ông đấy kiểu nó bị hạn hẹp lại đấy thành ra là cho ông đấy gọi là một chút hy vọng á <laughs> thì anh em nào một trên like cho mình xin một like nhé hi hi hi hi được chưa đánh cái khác đánh giải hôm qua chưa khi mà gọi là chó đỏ một chút thì em tú không ai có thể cản bước được ma gaming ai à quên cản bước được vt á tám lẻ tám rồi nhá tám lẻ tám rồi nhá hay anh à anh tú hát tệ á ủa anh tú ht à liên quan thì đến đánh game đâu mọi người chào em tú em chào anh tí nhá hello mọi người à, mới vào hồi nãy nhá nãy em tú đánh tập trung khúc cuối quá kẹp blitz kéo đi ừ nói chung là kẹp blitz cũng được nhưng mà mình nghĩ là kẹp con galio kiểu cc aoe với cả con chó gác của mình bay xuống á con kazik gọi là cào cào mục tiêu thấp máu nữa mình nghĩ là kiểu gì mình cũng win được á với cả cây xa hai nó nó trâu hơn á nãy cây xa một thì nó dễ chết anh em ạ nên là mình nghĩ là lên được hai sao thì mình nghĩ là mình win thôi đúng là em của chị đánh hay như chị à đúng là em của chị thì hợp lý còn đánh hay như chị à đánh hay như chị trong khi chị có hay không nhỉ? Ừ. để em xem xét lại cái câu nói này đấy nhá đúng là em của chị đánh hay như chị à em của chị đã chắc chắn rồi này nhưng mà đánh hay như chị thì có vẻ là em hơi bị gọi là thiệt thòi không chị vi chị vi có thể bảo là đúng là em của chị chị ước gì đánh hay như em không đấy có thể cùng là một câu nói nhưng mà chị vi có thể nói lại cách khác không hi anh à hello phạm quang huy nhá VT Gaming là có đó mọi người. Vào giải đánh vẩy tiếp đi em mà, được anh tôi để em cố nhanh Tô. Được anh tôi. Sao vừa đẹp trai vừa đánh hay vậy? Đúng là anh slide. À, à anh slide. À. Chịu vậy. im đánh hay thì cũng kinh đấy nhưng mà hát tệ quá thì em nam không nghe được ấy à ok ok ok sorry mọi người sorry vì sự gọi là hát dở này nhưng mà bài đấy mọi người chắc là biết đúng không bài đấy kiểu trong uh, mấy cái video gọi là video ngắn ở trên facebook hoặc là kiểu review phim á mình thấy nó hay xuất hiện á. Ừ. mười điểm nhỏ hơn hai mươi ba điểm à bây giờ còn lấy cả điểm ra để nói chuyện với nhau à chị em với nhau mà bây giờ lấy điểm ra để nói chuyện à hóa ra là vậy thôi vậy em tú gà vậy em tú gà anh chị vi vậy ừ. tôi có à, quên em có thêm một ánh sao tôi mất bầu trời đấy hay chưa hay là mọi người muốn nghe nhạc gọi là nhạc ờ, nhạc review phim không Something can stay lần chiều đến nay I can mind and gone inside Something can say mình không thuộc lời nhá mình thuộc cái giai điệu á thôi mọi người bỏ đi nhở chỉ được hai ba điểm cao nhất hơn hai lần thằng em mà hai lần thằng em á phải không vậy hai phẩy ba lần mọi người nói chuẩn anh em ơi hai lần nghe nó gì gì á sao không uầy uầy uầy uầy ừ nhờ lâu rồi mình cũng chưa nghe cái bài đấy á bài đấy hay á em tú tối qua đâu <laughs> rồi à? em tú tối qua chết rồi mọi người ạ nhạc non tốt đi em mà nhạc non tốt thì hơi khó anh nghiệp ạ để tối thì được chứ còn tầm này thì <tsk> em tú nghĩ là một chút nhẹ nhàng chiêu chiêu á hay làm một chút gọi là uầy uầy uầy nhở uầy uầy uầy uầy sao hết lòng này em mà lại chẳng lại quay quay em ơi em à em có bùa gì mà lại làm anh yêu vậy nếu như một câu nói có thể khiến anh vui chị thèm ăn ốc quá em tú kiếm quán ốc hôm nào mình đi ăn đi à được không vậy chị vi chị vi đòn đúng vậy nhưng mà hai chị em đi ăn thôi nhá em không muốn ai đi ăn chung đâu <laughs> nói chứ được mà chị vi ơi hôm nào chị vi qua đây thì à, mấy anh em đi ăn anh tú muốn em nam lên đại cao thủ chơi với chơi với anh không chứ em cao thủ mãi cũng thấy mình non à <laughs> nữa nữa nữa nữa lên được thì cứ lên thôi em nam tại vì bây giờ ui lại là đột biến này à bây giờ mà đánh đột biến top một nữa thì nó hơi hơi lại bảo là spammer nhà nên chắc là thôi mọi người ạ tặng sao với donate trực tiếp thì cái nào lời hơn em mà trực tiếp anh tôi <laughs> nói chứ cái đấy em không dành nhưng mà nếu mà trực tiếp thì em à, tú à, gọi là có tiền xài luôn đấy còn sao thì phải đợi nói chung là cái nào rồi anh tô anh tô không thật ra là anh tô kiểu ờ, hay coi em xong rồi kiểu hay động viên em đây các thứ ấy, thì em nói chung em khá là vui rồi thì lâu lâu anh tô gọi là cho em tú một cái gì đó kèo cùng gì hay là gì gì ấy thì em tú nghĩ là cũng được anh tô ạ tại vì anh à, coi em với cả ủng hộ em cơ bản là cái những lúc gọi là em những lúc gọi là em kiểu bị yếu mềm á thì anh tô gọi là động viên bằng một cái kèo gì gì đó em em tú thấy cái đấy cảm kích nhiều á nên là anh tô đôi khi chỉ cần gọi là xem ủng hộ là em tu khá là vui rồi đấy vậy thôi thì hai chị em mình đi xem từ từ nhá ra cái gì đấy ta lông mà ê làm trận ta lông mọi người lá chắn siêu nghệ với kho báu à thì hai chị em mình đi uh, xong rồi ghé trần duy hưng nữa chứ à <laughs> không ghé trần duy hưng chị vi ghé về cái chỗ nào luôn không trần duy hưng làm gì đấy từ từ nhá lá chắn siêu nghệ với cả kho báu à mình thì mình đi kho báu anh em ạ thật kho báu đi đầu game ấy ngoại binh ngoại binh ngoại binh ngoại binh hoặc là dốc đồ mình chơi một trong hai này à và đó là ê mít ui ba tiền là không phải là món tướng nhờ giáp à mình chắc là ngoại binh hoặc là ấy nhá hay là làm một chút zone không nick anh slide zone không mình zone một chút không zone một chút hay là dốc đồ nhở đánh talon thì nó hơi chán thật sự là đánh talon thì kiểu mình hơi nhàm á chắc là mình đánh ngoại binh nhá thách đấu oc nhưng kim cương cao thủ server việt nam mà thách đấu oc ocean à là server gì nhỉ á âu à hay là đại dương gì à chắc là mình lên cấp nhá mọi người ơi mình lên cấp cái mình không đánh talon đâu mình lên cấp mình kiếm tướng mình đánh đây không ra ngoại binh này từ từ nhá trận này mình lo được á thật cơ bản là mình có form nè xong rồi mình có mình có dốc đồ ấy xong rồi tí nữa mình đánh à, gì nhỉ mình đánh renata trận này cũng được quyền năng này blue này mình đợi ấy nhá mình đợi ngoại binh nhá ừ. khá là hay đấy hai con kia cũng ngon vt thích các chị không à không mọi người ơi thích một chị thôi những lúc như tối qua em tú hợp lý luôn minh tuấn ơi em tú yếu mềm quá vậy à không phải thật ra là em tú không phải là yếu mềm nhưng mà ý là cảm xúc cá nhân của em tú nó hơi bị gọi là nhạy cảm á không biết cái từ đấy dùng có đúng không nhưng mà có những lúc nhá kiểu đôi khi em gọi là kiểu suy nghĩ về một cái thứ gì đó có thể khiến em gọi là bật khóc á kiểu nó nó đơn giản là chỉ là ờ uh, em thấy nó bị buồn á thì em động lại xong em buồn thôi còn những lúc thì ờ, nói chung là bình thường em nghĩ em là một người con người kiểu là vui vẻ các thứ lắm rồi á nhưng mà bị cái là cảm xúc nó hơi <laughs> hơi dễ <laughs> hơi dễ gì á dọc le à, dọc le đây mọi người dọc le hoặc là ấy nhá dọc le thì chưa biết nhưng mà chắc là mình đánh ngoại binh anh em ạ con này lên hai sao có cần không mình đang muốn tích tiền hơn đấy mình muốn tích mười tiền hơn lên casahin hai thì đép được nhưng mà bù lại mình không tích tiền mình nghĩ là mình phọt luôn đi mình phọt luôn một cái bài gì đó chơi cho nó sướng nhá ok phong cách một là top một hai là top tám nhá một là top một hai là top tám được chưa uy ơ mình có hai cung à hai cung à hỏng rồi đấy mình tưởng một cung nhá hóa ra là hai cung à anh rất chào em à em rất chào anh quang em chào anh quang nhé anh quang dạo này đánh đánh hơi bị ghê ấy nhá hôm qua em có coi một trận gọi là trên live của cường smile thấy anh quang đánh bài chi năm mê khá là hay đấy anh quang đánh hay nhá anh quang nhá xong rồi anh quang có con bốn tiền anh quang không nhặt anh quang nhặt con ba tiền của cường smile anh quang phá à? anh quang ác vậy anh quang <clears throat> hello phúc lộc nhá học slide thì cứ chơi thôi thoải mái mới đam mê nhưng mà chắc là mình đợi đến ra đi chợ mình nhặt ngoại binh nhá mọi người ạ <clears throat> đợi đi chợ đến nhặt ngoại binh đi còn dọc le thì đồ này nó hơi gì gì á nên là thôi nhá ê dọc le à từ từ nhá bây giờ mình cũng không tích tiền được nên là mình cứ bắt lại mấy con dọc le à đi bắt lại mấy con dọc le à đi cho con này vào cũng được mình cần thua á <clears throat> à thế gu ông tú là mấy em gái chưa mười tám đúng không chị làm mối cho phải không vậy chị làm mối liền đi em đang có gọi là một cái kép ấy lại là chó ghét à nhưng mà thôi nhá mình đánh chó ghét nữa thì nó hơi gì gì á nên là thôi anh em ạ mình xin phép là không đánh bài à, ván vừa rồi nữa tại vì vừa rồi mình được kiếm bốn mươi điểm á thành ra trận này top tám không sao em tú mỏng manh à, đúng rồi anh phi ơi anh phi cũng hay ủng hộ em tú nữa thành ra là <tsk> mấy anh như kiểu ủng hộ mình mình khá là biết trân trọng á kiểu mình nghĩ là mấy anh đấy cũng như là người anh trong nhà của mình á thật <tsk> để mà gặp ngoài đời chắc là mình cảm động lắm anh em ạ ui mình kiểu muốn à, gọi là cảm ơn các anh ở ngoài đời á kiểu có thằng em gọi là nói sao nhở nói chung là rất là cảm động khi có những người anh gọi là ủng hộ u gp ok em tú xin gp nèo xin gp nèo ngoại binh nhá bây giờ mọi người thích ngoại binh thì em tú đánh ngoại binh được chưa vì vì cao hơn em tú đúng không à sao cao hơn được hiệu nguyễn ơi mình không biết nữa nhưng mà không cao hơn đâu còn bằng hay không thì mình không biết nhá ý là hình như là chị vi không cao hơn đâu chỉ tầm tầm đấy thôi chứ không cao hơn đâu mình nghĩ là bằng hay sao á ừ chè cho hết ranh hai top bảy giải hai sáu hai sáu một bảy à <laughs> không sao mọi người ơi giải với cả mấy ngày đầu mà ủng hộ hồi nào có đâu à hóa ra là không ủng hộ à. ê mình có con gp này nữa nè biết thế mình không lấy xẻng anh em ạ đừng vì anh mà không nước mắt trong em đã qua cảm giác mấy nhà này đều mạnh hết nên là mình muốn eco tiền hơn á à quên mình muốn lên cấp đép hơn đó thật mình muốn lên cấp đép quá à tại vì nhà nào cũng mạnh nhá thành ra là mình lên cấp mình đép nhá mình cảm giác mình không win được ai hết á à quên mình cảm giác mình không ờ uh, mình không win được ai nên là mình lên cấp mình đép đi nhà này cũng mạnh này có leona vệ sĩ này đấy mình hack được một đồng luôn là đẹp bú bú ui không được một đồng nhưng mà đép được một con cũng ok rồi anh tú lấy xẻng à, phá ấn thanh lịch của em mà nữa nữa anh phá đâu anh lấy xẻng về anh lấy ngoại binh mà chứ bây giờ lấy cung nữa về ba cung mất nên là anh lấy mà ê tự nhiên nói đến ấn thanh lịch chắc là mình lại phải biểu diễn cho anh em một bài đớ vần rồi đấy có ấn thanh lịch nhá biểu diễn cho anh em một bài đớ vần được không anh em muốn không chỉ thấp hơn em một xíu á hả sao cao hơn được vậy à vậy à vậy à vậy à chị vy chắc là mình làm một trận ấy nhá một trận đớ vần nhá từ nhá có cái nhà ông này hơi nguy hiểm một chút nếu mà bán nhanh thì mình phải bán hai con này đi đúng không từ từ nhá hơi nguy hiểm á reload hai này nhà này có phá mình cũng vậy có đòn cũng vậy nhà này level bốn level năm level năm đúng không ui nhanh đấy nó gọi là gì là non à? ờ hơi non anh em ơi thề mình đã nghi nghi rồi mình đã nghi nghi rồi thề nhưng mà nếu mà là đánh nick mình chắc mình bán hết rồi mình chịu đau mà gì cũng được nhưng mà thôi anh em ạ không sao không sao lo được á lo được á hay làm một chút đỡ vần nhờ con hazik này cũng ngon cơ nếu mà để đánh đột biến thì ngon này có đại bác rồi này hay làm là nhưng mà thôi nãy mình bỏ chó ghét các thứ rồi nên là thôi nhá Ui. tiếc tê nhưng mà thôi mình tự hứa với lòng mình là <laughs> mình sẽ đánh gọi là bài nó gọi là đa đa đa dạng nhá đa dạng nhá mình đa dạng một chút nhá chứ bây giờ mà để đánh mấy bài kia thì nó hơi cơ bản nó thật hơi cơ bản lắm hơi cơ bản một xíu làm một trận ở vần đê thanh lịch này xong rồi ấy thêm một cái cuồng đao một cái diệt nữa một cái bàn tay nữa biết rồi còn nói to à thách đấu một cái năm mà nó lạ lắm mà hơi gà một chút hơi gà một chút thật ra là mình tính bán rồi nhưng mà thôi anh em ơi kiểu cuộc sống này mà <laughs> bây giờ chỉ có một người gọi là vui thôi đúng không mình có thể gọi là bỏ ra gọi là sự thiệt hại với cả sự thiệt thòi để khiến người khác vui hơn cũng được mà nhà này là lối đi riêng mà máy thế nhà này năm chết anh em ạ một một đồng một đồng hay tại vì bây giờ nhá nếu mà mình gọi là thua đâu đấy thì mình vui nhưng mà ông kia sẽ buồn nên thành ra là mình nghĩ là thôi đôi khi mình có thể hy sinh á để vì một người khác cũng được tại vì sao tại vì cuộc sống này ai rồi cũng phải gọi là ngủm xuống thôi thành ra là mình nghĩ là ai vui cũng được miễn sao là chúng ta là con người với nhau thì không nên a si à, ba thôi bỏ đi mọi người ơi em tú đần quá gà nhận gà đi cứ phải lý do đi chấu cái gì ấy. biến thanh lịch chốt luôn không chốt luôn không lên một vài đờ vần không chốt luôn không nhà này kinh đấy nhà này con go đỡ vần hơi ngán một tí nhở I like more side I từ từ nhá có một nhà đánh ấy anh em ạ có một nhà đánh talon trông hơi sợ ấy. nên là mình chưa biết là đánh đờ vần hay là đánh uh, ờ, cv nữa lại win à lại làm người khác ấy à mấy cái ông này hay á em tú đạo lý rồi à. ngon đấy, tối tố lót có tám à ớ hai đồng này á hợp lý thế gp chín gp chín gp chín một đồng nữa ui ơ rõ ràng là mình thấy nó kết thúc nhở tưởng thêm một đồng nữa thì đẹp ông này thua hai con đẹp chưa a si ba chắc là sau đau này mình chốt bài xong nhá nổ liên tục à ừ em tú đánh ngoại binh đần quá máy nổ ba tướng bốn tiền mới cả lại chắn tầm xa bây giờ mình lấy cái lõi này thì tí không có lõi combat nhờ mình sẽ chốt bài luôn nên thành ra là mình lấy nhá bán tạo con này đã này brand hai chắc là thôi cứ lên đi ở bán đi cho nó rộng chỗ nhá ai ai ai ai ai mình chốt bài nó dễ anh em ơi ui giời ơi chốt sivir nhá chốt sivir vậy thôi bỏ ngoại binh đi nhở tầm này mỹ à bỏ ngoại binh đi rồi á dỗi quá ngoại binh thì tầm này cũng chưa đủ bốn tiến công đúng không nên là thôi cứ để ngoại binh tạm một tí nữa đi một tí nữa đi khi nào mà đủ bốn tiến công thì tính tiếp bỏ đi bỏ đi <coughs> khi nào bổ muốn tiến công còn tính tiếp nhá hay làm một trận cv ấy nhở cv giao điện nhở thôi cv giao điện đần lắm nhẹ nhàng nụ hôn phất lên môi mềm hi anh tú à hello phúc lộc <coughs> mình nghĩ là đánh cv không được không tệ tại vì ba cái tướng này ấy, mình nghĩ là ra được con nào á thì mình chơi con đấy ra đỡ vần thì mình chơi đỡ vần ra cv ở chơi cv ui mình bảo mà trận này có bài govic này hơi khó chịu nha không có khăn tí nữa hơi mệt á không có khăn thì phải cần cái áo choàng á người ta có kiếm thuật áp chế nữa cơ lõi ông này đẹp á làm thêm một vài hũ đi nhiều khi ra được một một mảnh đồ ấy khá là ok hello vân đinh đinh linh nhá chúa tể xoay bài ông hoàng tay to rồi à, có đâu mọi người có xoay bài gì đâu xong rồi xoay một bài top tám không trận này không ai đánh đột biến à đột biến ngon vậy mà không ai đánh nhỉ biết thế từ đầu mình spam mà mình chơi luôn đấy chứ à có một nhà anh em ạ một nhà đánh kiếm kiếm găng cung kiếm găng cung găng thì có cung xanh kiếm thì có biến đấy kia mình nghĩ là lấy cung xanh trước không hay lấy kiếm trước tôi cứ làm cái kiếm trước đi nhiều khi zona đỡ vần vip á thì mình à, biến thanh lịch với cả làm cái diệt cũng ok còn không thì mình biến tiến công trước nhở tại vì trước sau thì mình cũng phải đợi rau này nè nó trả đồ mình mới nổ hũ được với cả mình có đồ á thì nó ok hơn tầm này cứ nhặt một cái kiếm trước đi cũng được thừa kiếm thì mình có thể làm giáp thiên thần hoặc là diệt gì đó cũng khá là ngon nói chung là găng cũng được mà kiếm cũng được mình nghĩ là cái nào cũng ok á nhưng mà bây giờ chắc là phải chốt bài luôn rồi á thôi chắc là thay luôn đi trận này khá là giàu anh em ạ khá là giàu <laughs> ba công nghệ ê ba tiến công ba công nghệ ba đấu sĩ ba ngoại binh ê ông hoàng kích hệ vt hay ấy, game này hay ấy. Ê, để vậy nó ngầu nhá để hệ vậy cho nó ngầu nhở anh em nhở à có một nhà ta lông ấy thành ra là xếp bo bo lại một chút đi một chút bo bo đi mình lên tám mình nổi thật này nhá anh em ơi trận này mình giàu quá cứ lắp một cái cung cho CV này một cục nước mắt trong big four này đép được con nào thì đép đép được hai con là đẹp bài mình đép được hai con là đẹp nó con nó nó nó con eco đi thua năm chết à nhà này lên bảy à ê đang đập con eco mà ui không chết được con eco rồi con này khiêu khích mất anh em ạ à. ê đau với đau với đau á thực sự là có lên tám mà không vậy bây giờ mình lì hai rau nữa thì mình sẽ còn tầm khoảng hai mươi máu nhờ mình lên tám mình sẽ có bốn mươi tiền để mình roll tối anh có like không mà có nhá tối anh có like nhá chúc quỳnh ơi mình nghĩ là mình bán bò đi để mình lên cấp mình trôn á mình sẽ lì nhá nếu mà rau này mất nhiều máu quá thì rau sau mình lên luôn còn nếu mà rau này mất ít máu thì rau sau mình sẽ lì thêm một rau nữa để xem trường hợp mức độ nào đã ơ mình để như vậy nó ngon hơn nhở mình cứ làm cái gì á vt cứ làm cái gì á cứ phá phá hay sao á kosaki để em anh á đấm nó hộ em với à kosaki ở đâu đâu đâu đâu đâu, đâu kosaki đây hả à ok ok ok Giao sau là ra quái mà phen à ý em tú là sau ra quái à thằng em dạo này on ít thế à tối em tú on mà anh tô sao là on ít được anh tô một ngày em tú vẫn ba bốn tiếng mà anh tô ơi một ngày à, tầm bốn tiếng là đẹp đấy nhưng mà em cứ ba tiếng xong thôi hai bốn sáu hai rau bị đấm gọi là nguyên nhà ê rau sau mình phải lên á không lì rồi các anh em ạ không lì lợm đến mặt trâu mình ngựa nữa rồi nhà này mài dao với cả cái này luôn à ngon đấy thôi mình lên cấp nhá sắp chết rồi anh em ơi sắp chết đến nơi rồi á thật sắp chết rồi á phải lên á phải lên á hôm qua không thấy on luôn à, hôm qua mình on tối mà mọi người lêu là thôi bỏ đi không đánh si à không đánh đỡ vần đâu đánh đỡ vần đần lắm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm à nhà này hai đỡ vần rồi thôi cho người ta chơi đi mỗi người một con đường sống nhá nhà này chắc là Renta hoặc là Ari nhà này cũng nổ hũ chưa vậy một cái cuồng đao à một cái kiếm nữa à hai đứa bắt à hai đứa mắt chắc chắn rồi nè thôi mình nghĩ mình lên luôn đấy anh em ạ nhiều khi tí nữa mình không không ấy được đâu cuồng đao cứ lên đã anh em ơi thằng này lên là con gì nổ đã sẽ bên thần với cung xanh đi anh em ạ tí nữa mình cần một cái cung xanh nhá chứ tầm này không có cung xanh là đi á siêu cô chắc là thôi anh em ạ tầm này thì đủ sáu tiến công rồi nhưng mà phải nổ hũ xong thì mình mới cho vào được tại vì khi mà không có cung xanh ấy khó chơi lắm mình nghĩ là lắp ráp thiên thần đi cũng được tối có đánh giải không em mà ngày mai em mới đánh nhá tối mai em mới đánh cơ hôm nay em không đánh nhá bán đi em ơi tối mai em mới đánh nhá hôm nay thì không eco mình nghĩ là chưa cần đâu từ từ đi cứ bình tĩnh đi vá ra chìa với hipmi nhỏ hơn tú đại bàng phải nhỏ hơn á từ từ đã mình thay luôn đi ui bốn đồng à ngon thế bốn đồng lại muốn rô à mình lại muốn giữ lại ngoại binh đấy nhở nhưng mà đó không phải là một sự lựa chọn gọi là hoàn hảo đâu nên là bỏ đi anh em ạ thật sự bỏ đi mà làm người anh em ơi bán đi hello thu trần nhá làm tí còn ten on càng lâu tặng càng nhiều sao không mà, được không vậy anh tố được không vậy anh tố bài mình đang thật ra là đang dư con đấy, anh em ạ dư con gì nhở xe du ăn ỉ á bài mình đang xe rửa xe du ăn ỉ với cả con uh, ờ, bà ram chưa để làm gì hết nhà này kinh đấy lá chắn tầm xe trong con siêu côn búp búp nó cơ ui nhà này bị trâu ấy anh em ạ ê nhà này nãy vừa phá trích mình xong rồi giờ còn đấm mình đau nữa cơ ê ơi bài toàn một sao đấm mình này CV à, Mình cần con Benit nữa mọi người ơi Benit Benit Benit em Tú đâu Benit chưa có à? bò à? bò thật ra là không có đồ lắm anh em nhờ mình nghĩ là vẫn muốn tanh bằng bram hơn á mình muốn tanh bằng bram hơn á ơ sao bên na lại bảo trì thì em tú à mai update mà mọi người anh tú thấy bài seraphine đánh ổn không anh à siêu ngon luôn nhá nhưng mà bài seraphine này anh đánh không thuận tay lắm bài đấy đánh siêu ngon nếu mà biết chơi nhá nếu mà biết chơi kiểu bài seraphine là một bài kiểu nó đa dạng á đánh bằng đam phép hay đam tay cũng được kiểu nó mix hệ nó dễ á kiểu ba nhà phát minh nè à, seraphine eco với cả thêm một con di lần hoặc là con dây xì nữa xong rồi mix hệ ori xong rồi di hin hay là xạ thủ hay là nói chung là mix hệ được dễ mình cần cái cung xanh nhá không có cung xanh thì tí hơi khó chơi cung xanh đi anh em ạ kiếm một con blitz nữa blitz thay con này xong rồi thừa slot con này à nói chung là thừa hai slot con này blitz với cả một con gì nữa cũng được dây xì hoặc là zin x nhờ bài mình tầm này còn 15 lăm máu đau ấy nhờ thua quả nhà kia đau quá nhà ông xê sủi này này mặc dù là bài ông ấy không mạnh lắm nhờ bài mình cơ bản là nãy cv một với cả chưa đủ form á hello em tú nằm vùng rồi em chào anh hoàng nhá làm con cv ba nào còn không phải để như vậy tạm đi Ui, vừa bán xong bịp game bịp thôi mình nghĩ là bỏ luôn đi tí gì cũng bỏ ấy bỏ sớm mà có tiền mà dồn siêu côn với cả seraphine à mặc dù là không ngon lắm nhưng mà chéo gì ngon hết anh em ạ từ nhá mình ấy một tí đã siêu côn đập bùm ấy mình quên lắp đồ luôn á mình có áo choàng chắc là mình win được ui chết rồi bút vào cv rồi em có thực sự là mạnh không vậy chào các anh chị ở chín điểm mẹ à, em chào anh nghĩa nhá tối em đánh anh chúc em trên top ông cường hoàng đề chúc td hề thi tốt nhá thi đấu tốt nhá ê sáu máu cái gì đấy bài mình mà thua được bài vừa rồi hả nhà máy tái chế tiếp tế trang bị với cả tiên tri à mình nghĩ là lấy tiên tri đi tầm này sắp chết rồi anh em ạ tiên tri cái ui cây xa vừa bán xong rồi nó ra một đống dỗi thật rồi mấy con này nó có lên hai sao được không vậy cv ba không á cần phải cv ba mình mới dãy được ấy còn không thì mình chết luôn đấy anh em ạ nhưng mà siêu cô này thì hơi bóp thật mình nghĩ là bỏ đi đánh bằng hai cv à mình tí nó muốn kèm một con zin x quá tầm này cứ cho con này tạm đi đã nhá chắc là lốc đời vẫn được thì lốc cảm giác tanh mỏng nhờ ê bọn này có thực sự là tanh được không vậy nào có đột biến ht đánh anh đánh à đột biến hắc tinh hả ok ok ok đột biến hắc tinh thì mình đánh được mà mọi người sẽ mai cho che cho em một đời lốc được con này mà thua nữa thì chịu nhá ui bằng một cách nào đó con xin nghỉ vẫn ném cc được con này tem mình tanh hơi mỏng á bờ ram vẫn mổ ê bài mình như vậy mà thua bịp nhở anh định bao giờ về buôn ma thuật à à hết trận này mình về luôn đấy mọi người ạ à nãy được 40 điểm xong bây giờ trừ 49 điểm à lỗ 9 điểm mất của anh slide à ủa anh thách đấu không chết trước quái mà anh á mình à, đại cao thủ mọi người <laughs> mình đại cao thủ mà thách đấu nào đấy mình có phải thách đấu đâu mọi người mình là đại cao thủ mà <laughs> hóa chắc là mình <laughs> hay đó à đúng cái ông mười điểm rồi có đâu anh phi em chín điểm à nhầm em mười điểm anh phi nhưng mà không đúng á sai á thôi mình ọp xong rồi mình đi ăn gì xong rồi tối mình like tiếp đó mọi người tối nay chắc chắn là mình like nhá giờ mình ọp đã mọi người ơi bye bye mọi người nha chúc mọi người ăn cơm ngon miệng nhé mình ngọt mình đi ăn gì đã tại vì hơi đói rồi bụng nó hơi sôi sục một tí rồi thì cảm ơn mọi người theo dõi buổi livestream nhá ai mà chưa like cho mình xin nó một like thank you anh em nhiều bye bye mọi người tối mình like nhá